Kiệt chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình bên hồ sâu cây vườn xoan Bao cô cá chê non cùng bao cô cá rô giòn Tung tăng chiếc bay son nhịp theo chấm ếch vang dồn Kiệt chú là chú ếch con bên ngoài là ngoan nhất nhà Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng họa mi Bao nhiêu chú chim gì cùng bao cô cá rô phi Theo tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi kiệt chú là chữ ếch con có hai là hai mắt tròn chú ngồi học bài một mình bên hố sâu cây vườn xoan bao con cá trên non cùng bao con cá rau giòn tung tăng chiếc bánh son nhịp theo chiếc ếch vang giòn kiệt chú là chữ ếch con bên ngoài là ngoan nhất nhà chú học thuộc bài xong rồi chú hát thì cùng họa mi bao nhiêu chú chim gì cùng bao con cá rau phi theo tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi Kiểu chú là chú